mỗi lần mà lướt Facebook mà mọi người đọc thông báo mình biết là mọi người đặt căng mắt ra để đọc thông báo nhiều người mắt còn kém nữa kia thì mình sẽ lập ra kênh này để mình cung cấp thông tin cho tất cả mọi người nhé thì mọi người đừng có tiếc một like nó không mất gì của mọi người đâu nhưng mà mình sẽ đọc thông báo cho mọi người bất kỳ có công văn thông báo gì thì mọi người muốn thì nó mới nhất á thì mọi người vào kênh này thì mình đọc cho mọi người nghe chào mừng tất cả quý vị và các bạn chúng ta đã đến với kênh thông tin trạch quan thì ngày hôm nay à, mình sẽ giúp tất cả mọi người đọc một cái ờ, công văn từ Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai. Mình xin phép là vào vấn đề luôn nhé. Hy vọng mọi người like và đăng ký kênh để ờ, tạo động lực cho mình. Mình sẽ đọc những thông báo, những công văn cho mọi người để mọi người nghe. Thì ờ, mọi người đỡ phải mất công, mất thời gian để mình đọc mà nó khó hiểu. ha. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc, Đồng Nai ngày 30 tháng 9 năm 2021 số 11959 UBND KGVX về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp để từng bước phục hồi hoạt động kinh tế xã hội, đảm bảo công tác phòng chống dịch trong tình hình mới. Kính gửi các sở ban ngành, các cơ quan ngành dọc trên địa bàn tỉnh, các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. Căn cứ công điện số 1265 CDTTG ngày 30 tháng 9 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục kiểm soát người ra vào thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An, ngày 15 tháng 9 năm 2021 Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch số 11102KH-UBND từng bước phục hồi các hoạt động kinh tế xã hội, đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19 tại tỉnh Đồng Nai trong tình hình mới. Qua thời gian thực hiện kế hoạch bước đầu đã đạt yêu cầu đề ra, nhằm tiếp tục phát huy kết quả đạt được trong công tác phòng chống dịch COVID-19, từng bước phục hồi các hoạt động kinh tế xã hội của tỉnh trong giai đoạn hiện nay và đảm bảo thực hiện nghiêm các phương châm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 của chính phủ, Căn cứ vào quyết định số 2686 QĐ BCDQG ngày 31 tháng 5 năm 2021 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 về việc ban hành các quy định đánh giá mức độ nguy cơ và các biện pháp hành chính tương ứng trong phòng chống dịch COVID-19, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh thông báo bắt đầu từ 0 giờ ngày 1 tháng 10 năm 2021 tiếp tục mở dần từng bước lộ trình bình thường mới đối với các vùng theo mức độ nguy cơ, quy mô ấp, khu phố việc thực hiện phải đảm bảo tuyệt đối an toàn cụ thể. Bây giờ các vùng xanh, vùng đỏ, vùng vàng họ sẽ khoanh vùng theo quy mô ấp và khu phố luôn nhé mọi người. Đấy. Ngày xưa họ chỉ chung chung từng phường vì thì bây giờ họ sẽ mở dần và họ khoanh vùng là khu phố xanh và ấp xanh. Đấy, theo mình hiểu những cái câu văn là như vậy. Và những cái vùng mà xanh, đỏ, vàng, cam, à, vùng xanh thì có bao nhiêu phần trăm người dân tiêm vaccine thì được áp dụng theo chỉ thị 15 hay chỉ thị 16 hay là chỉ thị 19 hay là bình thường mới thì mình đã có video rồi mọi người nhấp vào kênh ấy vào cái phần video thì mình sẽ có chi tiết và cái vùng chỉ thị 15 là vùng xanh bao nhiêu người tiêm vaccine đó thì công văn này nó tăng cường cho cái đó thôi đó và chỉ thị 15 thì người dân được làm gì được đi đâu các hoạt động tụ tập như thế nào chỉ thị 16 thì như thế nào hay chỉ thị 19 thì như thế nào và vùng bình thường mới thì như thế nào thì mọi người xem video của mình trong kênh nhé đấy rồi mình đọc tiếp này yêu cầu các địa phương căn cứ tình hình dịch mức độ nguy cơ tiêu chí kiểm soát dịch, tỷ lệ tiêm vaccine thường xuyên được đánh giá và cập nhật để phục vụ cho việc quyết định thực hiện và chuyển đổi giữa các vùng. Việc trở lại trạng thái bình thường mới tại các huyện, thành phố do Ủy ban Nhân dân cấp huyện quyết định, có trao đổi thống nhất cùng ngành y tế. Các tiêu chí tỷ lệ tiêm vaccine phòng COVID-19 và mức độ nguy cơ của các vùng được đánh giá định kỳ một tuần một lần ở tất cả các cấp từ ấp, khu phố đến xã, phường, thị trấn và đến các huyện, thành phố để áp dụng các biện pháp phù hợp chỉ thị 16 hoặc chỉ thị 15 hoặc chỉ thị 19 hoặc bình thường mới. Đấy thì những cái chỉ thị 16, chỉ thị 15, chỉ thị 19 bình thường mới thì mình đã có video ở bên dưới. Chỉ thị 16 thì phải làm cái gì mà chỉ thị 15 thì được làm cái gì, được đi lại như thế nào, chỉ thị 19 thì người dân được đi lại tụ tập như thế nào thì mình đã có video ở trong phần kênh của mình mọi người nhấp vào kênh thì nhấp vào phần video thì sẽ có những cái video liên quan đến những cái chỉ thị 16, chỉ thị 15 và chỉ thị 19 nhé rồi mình đi tiếp này các yêu cầu đối với người dân bắt buộc thực hiện với tất cả cấp độ dịch tuân thủ nghiêm 5K, khẩu trang, khoảng cách, khai báo y tế, khử khuẩn, không tụ tập đông người, ứng dụng công nghệ thông tin, khai báo y tế điện tử khi có triệu chứng hoặc di chuyển, quẹt mã QR tại các địa điểm tập trung đông người, Thực hiện nghiêm đăng ký tiêm vaccine trên nền tảng quản lý tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 và chứng nhận tiêm điện tử theo quy định của Bộ Y tế. Khi có những dấu hiệu ho, sốt, khó thở, mất vị giác hoặc cần cấp cứu y tế, liên hệ ngay với số điện thoại đường dây nóng của trạm y tế địa phương hoặc trung tâm y tế các huyện, thành phố. Giai đoạn này thì mọi người nên lấy số điện thoại của trạm y tế ở địa phương mình nhé, cấp xã, phường cho đến cấp huyện thì mọi người nên có số điện thoại mình biết là nhiều người chưa có đâu thì cái này mình mọi người nên tự thực hiện lấy mẫu xét nghiệm kháng nghiêm virus SARS-CoV-2 test nhanh đó theo hướng dẫn của cơ quan y tế khi cá nhân có yêu cầu hoặc khi có triệu chứng nghi nhiễm COVID-19 như sốt, ho, khó thở vân vân. Trường hợp cần được hỗ trợ khẩn cấp về lương thực, thực phẩm, đề nghị người dân liên hệ ngay số đường dây nóng an sinh xã hội của địa phương hoặc qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại địa phương người dân chịu trách nhiệm thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn phòng chống dịch. Việc khám chữa bệnh đối với người nhiễm COVID-19 điều trị tại các cơ sở thu dung hoặc điều trị tại nhà khi đảm bảo tất cả các yêu cầu quy định của Bộ Y tế và được sự quản lý theo dõi hướng dẫn của cơ quan y tế tại địa phương. Đối với các trường hợp cần khám và điều trị các bệnh khác, tức là những bệnh khác ngoài là không phải nhiễm COVID-19 đấy. Các bệnh cấp cứu được khám và điều trị tại các cơ sở y tế không phụ thuộc vào cấp độ dịch. Tức là ở cấp độ dịch như thế nào, chỉ thị 16, 15, 19 gì thì chúng ta có bệnh không phải nhiễm Covid-19 mà những bệnh khác thì chúng ta vẫn được ừ, khám và điều trị tại các cơ sở y tế nhé. Các bệnh thông thường tăng cường khám tại các cơ sở y tế gần nhà như trạm y tế, phòng khám đa khoa, hạn chế đến các bệnh viện để tránh nguy cơ nhiễm Covid-19. Đấy, các bệnh thông thường bệnh nhẹ thì khám nên khám ở những cơ sở y tế gần nhà nhé, hoặc trạm y tế của phường xã, phòng khám đa khoa, không lấy bệnh viện lớn, bệnh viện những cái bệnh nặng thì mới đến thôi. Rồi tiếp tục nhé, mình đi tiếp này. Các bệnh mãn tính và quản lý sức khỏe người cao tuổi được kê đơn điều trị tại nhà không quá 3 tháng và tái khám theo lịch không phụ thuộc vào cấp độ dịch. Các người những người có bệnh mãn tính và những người cao tuổi ấy sẽ được kê đơn mà không quá 3 tháng và được tái khám theo lịch và không phụ thuộc vào cấp độ dịch là chỉ thị 15 hay 16. Đối với việc tham gia lưu thông, tiếp tục thực hiện theo công văn số 11339 UBND KGVX ngày 19 tháng 9 năm 2021 về việc tăng cường kiểm soát tham gia lưu thông di chuyển giữa các vùng trong lộ trình trở lại trạng thái bình thường mới. Công văn số 11547 UBND KGVX ngày 22 tháng 9 năm 2021 về việc điều chỉnh việc cấp giấy đi đường trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội. Công văn số 11836 UBND KGVX ngày 29 tháng 9 năm 2021 về xử lý kiến nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về bổ sung điều chỉnh việc cấp giấy đi đường trong thời gian giãn cách xã hội. Thì mọi người muốn biết nội dung của những cái công văn này này thì mình sẽ ai yêu cầu công văn nào mình sẽ làm công văn đó nhé. Mọi người mất đỡ mất công đọc. Các nội dung khác vẫn tiếp tục thực hiện theo kế hoạch số 11102 KH UBND ngày 15 tháng 9 năm 2021 về việc từng bước phục hồi các hoạt động kinh tế xã hội, đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19 tại tỉnh Đồng Nai trong tình hình mới. Công văn số 11715 UBND KGVX ngày 25 tháng 9 năm 2021 về việc hướng dẫn tạm thời thực hiện các phương án sản xuất kinh doanh đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các sở ban ngành, cơ quan đơn vị địa phương, doanh nghiệp và toàn thể nhân dân trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện. Mình hy vọng là thông tin của mình mọi người sẽ cảm thấy hữu ích. Thì rất mong mọi người hãy like và đăng ký kênh để tạo động lực cho mình. Mình sẽ mang thông tin đến cho mọi người thì mỗi lần mà lướt Facebook mà mọi người đọc thông báo mình biết là mọi người đặt căng mắt ra để đọc thông báo nhiều người mắt còn kém nữa kia thì mình sẽ lập ra kênh này để mình cung cấp thông tin cho tất cả mọi người nhé thì mọi người đừng có tiếc một like nó không mất gì của mọi người đâu nhưng mà mình sẽ đọc thông báo cho mọi người bất kỳ có công văn thông báo gì thì mọi người muốn thì nó mới nhất á thì mọi người vào kênh này thì mình đọc cho mọi người nghe đó. cảm ơn tất cả mọi người nha thì hy vọng là mọi người sẽ ủng hộ mình xin phép được dừng video ở đây.